Sướng viên đấy Không Bây giờ ta phải chọn cái mảnh nào tốt nhất Mời à, bà con đến thăm à, ruộng của nhà cô nụ ở xã Trương Dương Đây là dùng phân silic Mọi năm là dùng phân kia thì nó không được tốt về chắc lá như thế này Nhưng mà bây giờ là ruộng lúa là lép cẩm Bởi vậy cho nên là dùng phân silic là thân to và đẻ nhiều nhánh nhánh nó khỏe nó to chứ không như là nhánh của các cái phân khác bởi vậy cho nên là năm nay là chúng tôi cấy cái phân này cảm thấy là rất năng suất bởi vậy cho nên bà đây, con là ta là uh, từ nay trở đi là cứ bón cái phân này đây, thì đảm bảo năng suất vâng vì uh, cái phân silic này nó vừa giảm kinh phí lại là mang lại hiệu quả năng suất cho nông dân ta vì thân cây rất to đều không có ờ, những cái bông kẹ bởi vậy cho nên là bà con ta phát huy để trưng dụng cái ờ, phân silic này có cần nhổ cây không vâng có ạ bây giờ mời các bác ờ, nhổ giúp em một cây đi ạ trường ơi nhổ cho một cây nào Tôi chị nhổ luôn được nhổ cây này không vâng cây nào cũng được chị nhổ đi nhổ. một người có nhổ được không nào nào nào nào từ từ nhá từ từ từ từ, từ. là hai bạn ô ô ui giời ơi được rồi. <laughs> Nào, nhưng nên để xem là cái rễ nó khoảng à, Vâng à, thưa bà Lụ là cây này nó khoảng độ bao nhiêu cân bùn đi theo ạ? 7 cân thôi. 7 cân à? vâng. Cân, 7 vâng. cân bùn. 7 <laughs> cân bùn đi theo. Bây giờ mình đếm nhá, cả nhà mình tập trung vào đây mà các bác. 1 2 Quay quay dây em, quay đếm quay ra đây ạ. nào, quay ra đây nhá. Nào. 1 1 2 Chậm thôi ạ. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 bông 18 bông 18 bông là 18 rảnh 18 rảnh bây giờ mình nhận xét về cái thân của nó thế nào cái rễ của nó thế nào thân rễ nó khỏe rễ nhiều rễ chùm lặng Dễ ờ. chùm. Dễ chùm nhiều này, nặng này. Đổ cái nhiều bởi vậy cho nên cây nó không đổ. Vâng, thân cây thì thân, ờ, thân thì ngắn nhưng mà bông thì dài. Thân thì ngắn đây là Đây là lép cẩm cho nên là đây nó là lép cẩm. Vâng, đây thân của nó đây, thân trong veo đây Trong veo. Lép cẩm thế này là xe xe cái thân ra cho bà con người ta nhìn thấy cái thân nó to này. Cái thân nó to này. Đấy. Thân to nhá. Cứng. Với cái lúa như này các bác ờ, dự đoán nó có đổ được không ạ? Không đổ được. Vâng. Nó có nhiều ờ, rễ bây giờ ờ, mình trụm trụm cây lại ạ à. cây lại trụm cây lại đấy đây bông của nó đây phải nói bông rất ừ, đây là lép cẩm vâng, lép còn cẩm chúng ta quay vào đây nhận xét ạ tây bắc cái cấy được nhưng mà miền quê mình vẫn cấy được <laughs> chứng tỏ là ờ, phân bón này là ngồi, ngồi xuống nào cũng phù ngồi xuống em em ngồi xuống vâng em cho xin cái nhận xét về cái cây lúa lép cẩm này lúa lép cẩm này dùng phân tilic này là cũng cho năng suất cao Vâng. Thân khỏe này, thân khỏe tốt. Chứ mọi năm là cứ đổ. Mọi năm là, mọi năm là đổ. Cúng cây mà không à. cấy được. Cái phân không ờ, cấy được. là cấy phân cấy thông ờ, thường kia là thường là giữa cấy này cái lúa này là không cấy được. Vâng. Vì lúa nó bị sâu thì chuột nó phá. Nhưng mà vâng. cấy cái ờ, phân này thì là uh, lúa thân cây nó cứng là vâng. chuột cũng không phá được mà sâu bọ cũng không phá được. Vâng. Mình nhận xét về cái lá này em uh, em gái xinh đẹp này. Cho nhận xét cái lá này xem nó thế nào. lá này lá xanh lá dày, xanh khỏe thân xanh lá dày khỏe em giữ hộ chị bẻ hai cái lá này ra để chị quay gần một cái đây tờ tờ cái lá ra thân lá dày thân lá dày tờ, lá xanh tờ lá ra bẻ bẻ nó xuống này này ít lá ừ. đấy trụng ba cái lá vào trụng trụng lại trụng lại trụng xếp nguyệt nó vào nó đây chị cầm hộ túi phân để cho em xếp lại lá cho nó dài ra chị phải nói cái lá này là nó dày dày phiến lá dày phiến lá dày phiến lá dày à? vâng. phiến lá vâng. dày mà nó nhọn hoắt thế này là không bao giờ bị sâu bệnh bởi vậy cho nên là ta cứ đi thăm đồng cứ thấy lá nhọn hoắt này là không bị sâu bệnh mà phiến ừ. lá nó dày mà nó giáp đấy những cái phân khác thì là phiến lá nó mỏng vâng. và nó không được dày như thế này bởi vậy cho nên là cứ gặp mưa là nó bị đổ xuống. À, vâng. gặp mưa là nó sẽ bị gãy cái lá này. Nó bị gãy cái lá xuống. Nhưng gãy lá xuống. cái lá này với bản chất của nó dày rồi thì mưa không bao giờ bị ừ, gục xuống. Đúng Đấy rồi. nha mình có bé nó cũng chả gục. Đấy Đúng rồi. Bé con không gục. Đúng. Bởi vậy cho nên là mưa gặp bão cũng không việc gì đấy gặp bão không việc gì đấy nha mình bé giống nó có lại mưa lên vâng. bởi vậy cho nên là nó hay hơn ở cái chỗ các phân khác là nó phiến lá nó dày vậy vâng. bản lá rất là dày bởi vậy cho nên nó không đổ được vâng và đây mình có thể nhìn trên lá trên ruộng lúa đây vâng. bây giờ chúng tôi uh, chiếu như thế này thì các bác ờ, sẽ bà con sẽ thấy là nó sẽ đều tăm tắp luôn Đấy, đều tăm tắp đúng rồi lá nó như là lưỡi trông đấy mát nó Đấy, thẳng lên trông nó mát bảo mang cái túi phân ra đây túi phân mang túi phân ra chị vâng. đây này lá nó nếu mình chiếu như này thì nó như là một cái lưỡi mát nó đâm lên như à, này vâng thì nó sẽ khi mà mưa gió nó không bị gãy lá mưa không gãy lá có nghĩa là không đổ lá nó dày rồi thì tức khắc là mưa gặp bão cũng không việc gì vâng, vâng. bởi vậy cho nên là nó kia kìa hay là ra kia cô thôi ví, ví dụ như thế là bảo đây là cái à này là người ta đổ ấy nó đổ bẹp đấy vâng đúng rồi tí nữa mình sẽ ra tí tí nữa đi tí nữa vâng vâng không bây giờ để phỏng vấn bà lụ đã ừ. mời các bác xuống đây đi các chị gọi xuống đây em cái mời mời các bà xuống đây nhá mình đã đi hội thảo đầu bờ các bạn Thảo đầu bờ chứ ai hội thảo trên đường Ta hội thảo đầu bờ Vâng Vâng à, thưa bà lụ là bà cho biết là với cái ruộng à, lếp cẩm này thì bà bón à, phân silic thế nào ạ? Đợt một là bón 5 cân silic này Với lại ba cân đạm. Vâng. Đợt hai là rắc 5 cân silic với lại 4 cân kali. 4 cân kali. vâng. Thế như vậy thì các bác nhận xét là bón như thế nào có vừa không? thế dạ. là hợp rồi hợp vâng. cái đồng đất này rồi đấy vâng chứ nếu mà rác đậm hơn nữa là vâng. sẽ bị đổ đúng rồi bởi đấy. vậy cho nên là cái phân này tuy vậy nhưng mà nó còn tùy theo chất đất của từng vùng đúng rồi bởi vậy cho nên là chúng tôi bón nó còn dựa trên là vùng này chúng tôi bón này như vùng kia chúng tôi lại bón ừ, khác đấy. vâng đúng rồi vùng à, vùng chúng thì chúng tôi lại bón kiểu khác vùng trũng thì rắc 10 cân silic không thôi vâng đấy. 10 nếu... silic nhưng mà khi đạm mình giảm đi bón thúc thì là mình chỉ cần một cân đạm để rắc thuốc cỏ. Cái giữ ra đây cầm lại. Vâng. Một cân đạm để rắc thuốc cỏ với lại 4 cân kali là không đủ đâu. Vâng, đúng rồi. Thế còn là cái vùng này mà lại rắc như vùng trũng thì là tức khắc là nó không, không được Vào đây nhé. Chỉ cần giữ một tay đấy. đấy. Bỏ mặt ra để quay lên che mặt. Vâng. Nào nào nào nào thôi. Vâng. Nào mời các bác xuống đây đi, đi, đi tồi thảo đồ bờ. Đi chơi đến đây. Đi nào. Đây ta cùng nhau dạ. kinh nghiệm một tí ạ. Vâng. À, vâng thưa bà Lụ là cái ruộng này bà đã giảm được bao nhiêu lần thuốc bảo vệ thực vật ạ? Giảm được hai lần đấy. Giảm hai lần thuốc bảo vệ thực vật. Dạ. Vâng. À. Bình thường thì, thì có phun có một lần thôi đấy. Nếu mà không có phân xịt thì các bác phải ờ, dùng bao nhiêu lần thuốc bảo vệ thực vật ạ? Hà, ba lần. Ba lần. Ba lần. Ba lần. Ba lần đến bốn lần đấy. Vâng. ba lần thôi. ba lần là ba lần. Vâng. Đây, một cây lúa mà nếu như mình cầm một cái mà các cổ bông này nó bằng nhau như này bám sát cao đây này Một cây lúa mà mình cầm khi mình cầm một cái như thế này Mà tất cả các bông nó bằng nhau thì các bác đánh giá là cái tỷ lệ đẻ nhánh của nó thế nào? Ừ. Rất đẻ nhánh của nó là không là đẻ có tập trung không ạ? Đẻ chung đẹp Nó đẻ có tập trung đẹp, Tập vâng. trung là vào các rãnh là nó đều chứ nó không kẹ như các phân khác Vâng, và cái tỷ lệ rảnh của nó cái tỷ lệ rảnh của nó nó trên bờ nó to quá rảnh cũng cao từ 17 đến 18 17 đến 18 rảnh thì so với lúa dùng vân thường thì cái tỷ lệ đẻ nhánh của nó thế nào nhiều nhiều hơn nhiều hơn nhiều hơn khoảng à, bao nhiêu phần trăm ạ à? nhiều hơn à, ờ, đằng kia thì chỉ 12 mà đằng này 18 Vâng. đằng kia 12 bốc thì có nghĩa là phải gấp rưỡi. Vâng. Gấp, rưỡi. Gấp rưỡi mà ừ. cái rẻ của nó lại ờ, đều. Cái bông của nó lại ờ, dài. Bông của nó dài đều. Cái bông này bông này. Đằng kia thì nó nhiều bông kẹ. Bông này Đấy, Các nhánh của nó nhiều này, vâng. bác này. Vâng, Đây nhánh này. Là cái giống này đây này là cái giống khó ra khó. Đây là cái giống vâng. này là vâng. cái giống là không ở à, cái đất không ở đất này thế mà đến năm nay mà vâng. dùng cái phân silic này mà cấy được vùng này tôi cảm thấy là cái phân này rất tốt. Vâng. Đây, bác thấy là nó Đây là chỉ cấy vùng cao cái này đáng lẽ là chỉ ừ. cái vùng này vùng là biên này chứ nếu mà đây mình đưa về được vùng trũng này phải nói là cái phân không có phân silic thì không thể đưa không đưa, đưa à, cái giống này không đưa cái giống này về được giống này về được vâng và có cấy thì năng suất của nó cũng không ra gì phải không ạ đấy đây là cái loại này là khó cấy lắm vâng thế thì một bác vạch hộ em xem là trong thân của nó thế nào trong trong trong đây vâng, các bác ra đây vạch hộ em cái chỗ này chị cứ bỏ tay đấy các bác vạch hộ em xem là ờ, trong ở ngoài cây thì như thế rồi còn trong cây thì sao ạ trong có có có sâu bệnh gì không mình kiểm tra xem có sâu bệnh nước không? rất sạch và trong nước không có một con gì là tăn năn tăn cái cả vâng vâng đấy rất là sạch ừ. vâng không cây cây của nó thế nào cây rất cứng cô cây, cây cứng, cứng. Vâng. giữ giữ nguyên một cây để để giữ nguyên cái cây đấy đi đây để để quay bỏ bỏ cái tay này đây bà con như chúng tôi quay từ cái gốc này quay lên này đây ừ, cây lúa đây nếp cẩm ạ nếp cẩm đây cái lúa nếp cẩm dùng con bón vào ảnh và con không nhận ra là đẹp gì nhưng đây nó là nếp cẩm vâng thân nó trong veo và cây khóm rất là to đây bạn thử xem cây khóm này nó được bao nhiêu rồi cái khóm này đây đây, đây khóm nào cũng rất là to nhá một hai ba lụ sáng bốn, nay là lụ được cấy sớm mà không bảo chúng sớm năm ừ. sáu ai biết đâu bảy tám chín mười mười một trong bắt đầu là mười hai à, mười hai mười ba mười à, bốn mười lăm mười sáu mười sáu mười bảy mười bảy mười tám 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, hai hai ba, ba, hai tư, hai tư cây ạ. Các bác ơi. Nào nào nào nào. Cái khóm này còn được 24 rảnh các bác ạ. Đây đây đây đây đây cái khóm này đây vừa mới đếm được 24 rảnh đấy. 24 rảnh đây. Đây chị cầm trụ bông ra ngoài đi, cầm ra ngoài cho em. Để nó không lẫn vào ví dụ lúa đây. Đây nhá các bác này. Đây. Nhổ cái này nữa đi. Đây. Nhổ thì hơi tiếc Thôi nhổ lên được rồi. Nhổ lên. Vâng, chị lụng nhổ đi. Nào hai chị em nhổ nhá. Nào hai ba hai ba hai ba ui rồi ơi đây nhá các bác ơi làm dơ cao hai người cùng dơ không thì một người không dơ được hai người cùng dơ cao lên nào đây khóm lúa này là 24 rảnh các bác này như thế này một cây thì đánh ngã mấy cây các bác hai cây hai cây hai cây tuyệt vời nhá vâng 24 rảnh tức là cái kia 12 rảnh vâng vâng cái kia chỉ 10 rảnh thôi 10 với 12. 10 với 12. Ừ. Nhưng mà sẽ có nhánh vô hiệu. Vô hiệu. Vâng, nhưng mà cái này thì nó không có nhánh vô hiệu. Ừ, đấy. Đây đây này, cái tảng bùn của nó đi theo như thế này. Đấy. Có một nhánh. Thế là được Đấy, tuyệt vời. Tuyệt vời nhá. Đấy. Thế mà giống lúa này là là giống lúa khó cấy. Giống lúa khó cấy. Ừ, ờ, khó cấy. Mà ứng dụng cái phân trên này. này. Vâng. Ừ, đây là lép cẩm khó cấy chứ nếu mà bà có giống lúa này thì nó vâng. năng suất hơn nữa. Nào các bác ơi tập trung ra đây nào Mình dự đoán xem là cái ờ, lúa này sẽ được mấy tạ một sao nào các bác Nào các bác ơi Lép này phải hơn hơn hai tạ Lép cẩm nó chắc phải được hai tạ hai đấy ạ hai tạ hai là phơi khô phải không ạ? Vâng, phơi khô đấy. 2 tạ 2 một xào Lép cẩm mà được thế là ấy rồi đấy Là rất là tuyệt vời đấy các bác ạ Đấy Nó đắt, bán 30 Bán có giá trị lắm 30 nghìn một cân cơ mà Đây này các bác ạ Còn nếu bán lẻ là 35 nghìn đấy Đấy Trông thì màu nó không đẹp nhỉ. Nhưng mà đến lúc trông vào ảnh nó không phát hiện ra chứ nó là lép cẩm. Lép vâng. cẩm tím đây là lép cẩm. Vâng. hạt gạo là tím mà. Này, vâng. quay lên là họ không biết là cái cây lúa gì. Đúng rồi. Mà cái này các bác dự đoán là bao giờ thì được thu hoạch ạ? Cuối tháng. Đôi mươi. Đôi mươi à? Vâng. Người nó chín hết cô ờ, vâng. phải cứ đẳng bán là thấy là lép cẩm. Vâng. Vâng thưa bà Nụ là năm ngoái bà đã cấy cái nếp cẩm này rồi thì cái tỷ lệ gạo ra thế nào ạ? gạo đẹp gạo đẹp mà trong mà gạo đen ngon lắm thế à nó được ờ, nó sẽ đạt được khoảng bao nhiêu phần trăm ạ gạo sát chôm thế là được 75 phần trăm gạo này được 75 phần trăm à sát chôm sát chôm nếu sát mà sát chôm chỉ 72 À sắt chôm có nghĩa là chỉ sắt vỏ chấu thôi. Vỏ chấu để nấu rượu. Sắt vỏ chấu để nấu rượu. Vâng. Bán, gạo đấy. Vâng. Thế còn nếu mà sắt kia gạo kia thì 72%. 72%. Và bây giờ thì mời các bác chúng ta sang ờ, phần ờ, xem lúa đổ. Ờ, đi chúng ta cùng sang xem lúa đổ nhá chị ờ, để cái lúa xuống dưới đấy thì mình biết ra vấn đề là đây là cái lúa này là ta không dùng phân uh, silic thì Silic lúa nó cho mình năng suất như thế này vâng nào các chị ơi ra đây ra đây ra đây ra đây ra đây tí vâng đi ra đây xem tí Chào các bạn nhé Mời các bạn đến thăm lúa dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang à, Của chúng tôi ở um, huyện Hưng Hà Huyện này huyện Hưng Hà nhỉ? À, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình Và bây giờ thì mình sẽ sang xã Trương Dương huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình Và ngày hôm nay chúng tôi có làm một buổi hội thảo đầu bờ à, Để đánh giá cái lúa dùng phân bón Silic à, Tân Phát à, Xem là cái hiệu quả của nó như thế nào và sau đây thì mời các bác à, chúng ta đến với những ruộng lúa mà dùng phân bón thông thường bị đổ. Đây là lúa do bị đổ. Đây là người ta cắt về cho cá rồi. <laughs> cái chỗ này người ta cắt về cho cá rồi. À, đổ quá bị cắt à, về cho cá rồi. Thế còn sang bên bên, bên kia, đây. Đây đây. đây quay cho đầu này. Vâng. Cái này. Đây là dùng phân bón thông thường. Đây dùng phân bón thông thường đây đã bị đổ hết rồi. Cho nên là và cả những bên kia cũng bị đổ cho nên họ cắt vâng. hết rồi ạ cắt họ cắt về cho cái rồi họ cắt đây. về cho cá rồi này. đây này đổ này đấy vâng đây được rồi đây các bạn này đấy đấy là đấy. những ruộng đấy là những cái ruộng mà dùng à, phân thông, thông thường bị đổ hết đấy và đây đây đây cô quay trực tiếp vào cái vâng, chỗ này này đây những chỗ như thế này thì lúa nó sẽ đấy, không nó, nó sẽ không ra gì đúng không đấy là không, không có silic đấy vâng không, không có silic vâng tức có... Vâng. là không có silic chỉ có bón uh, đạm lân kali và cái là vk thôi kali hoặc là vâng. việt nhật vâng không không việt nhật được con ông bắc ra nhìn nhà em em phun cái này dạ. nó rất khác cái kia nhà anh có phun đi túi 300 gram không ạ độc bông đấy độc bông là bông thế à nhưng mà có bón túi 5 cân không có cân đấy à thế à vâng Thế thì khi mình phun thì dùng cái túi này thế nào? Phun với tỷ lệ nước thế nào? À, ờ, 20 lít nước Bình cho, to á Vâng Cho một túi Và phun ra diện tích bao nhiêu ạ? À? Hai xào Hai xào à? Thế phun thế hơi loãng Vâng à, Vâng ờ, Hoa và xong phun và xong phun được mà Mình chẳng quảng bé gì Mình chỉ ăn được một mình Hôm ấy là bác sang đây bác bảo là lấy cái này mà phun À thế chứ lụ không quảng bá sáng vâng. mới bảo vâng thưa các bác trong đoàn tham quan là các bác cho một câu nhận xét về phân silic đi phân silic phải nói là rất tốt vâng phân silic rất tốt mà mang lại hiệu quả cho bà con xã Trương Dương này năm nay với thí nghiệm thì tôi thấy rất năng suất và năng suất hơn ờ, như là cái lúa này là nếu mà cấy phân thường là không cấy được vâng. nhưng mà cấy silic thì là ta mang lại hiệu quả đây bông lúa thực tế rất to khỏe đấy hột to rẻ à? đấy rành dài rành dài vâng đấy bông bông sai to à? bông ờ, sai và hạt mấy bông sai bông vâng, nào mấy bác ở dưới kia bác cho nhận xét cái nào <laughs> kìa mấy bác dưới kia kìa yeah, ông nhuần kìa ông nhuần đúng rồi nhận xét đi kìa tọa xét ông nói chúng tôi đây đi giày nói là quyền nào các bác ơi nếu để nói một câu về sân silic thì các bác nói thế nào kìa à? tuyệt vời tuyệt vời hiệu quả quá tuyệt vời và vâng. ta đồng thanh phân di tích mang lại hiệu quả tuyệt vời thế là đấy đúng rồi giờ mình đồng thanh câu đi đồng thanh một câu nào hai ba nào phân di tích mang lại hiệu quả tuyệt vời hano <laughs> hano các bác chương dương rất tuyệt vời vâng và vâng. thưa bà con là nếu như các bác uh, Muốn mua Vân Silic thì ở tỉnh Thái Bình cũng như ở huyện Đông Hưng thì các bác hãy liên hệ với số điện thoại của bà Lụ với số điện thoại bà Đóng Địa. À, số điện thoại của tôi là 036 406 5186. À. địa chỉ ạ? Địa chỉ là thôn, thôn Cao Mô Đông, xóm 3, xã Trương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Vâng. À, các bạn ơi, chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của bà Lụ ở đây để các bạn à, bà con để tiện liên hệ với số điện thoại của bà Lụ. Và những ai muốn mua phân silic, dùng phân silic thì các bạn à, hãy à, liên hệ với chúng tôi. Nếu à, bà con quan tâm về phân bón silic để bón cho những ờ, dòng nếp cẩm à, ờ, nếp cái hoa vàng hoặc là những cái dòng giống lúa mới thì hãy ờ, liên hệ với à, tôi là Mít Thanh Tân số điện thoại của tôi là 0904 007 066 hoặc 0914 618 969 và à, nếu như các bạn bà con thấy video của chúng tôi hay hữu ích thì hãy chia sẻ video này cho mọi người thân để chúng tôi mong muốn rằng mọi bà con trên mọi miền đất nước khi ứng dụng phân Sinic trên những đất hai lúa cho cái năng suất chất lượng hiệu quả cao và để giảm sâu bệnh cũng như là giảm độc hại thì và chống đổ ngã trên cây lúa thì bà con hãy đến với phân bón Sinic của chúng tôi. Phân bón Sinic của chúng tôi sẽ làm hài lòng bà con. Và ngoài ra thì à, với cái công thức mà chúng tôi hướng dẫn bà con với quy trình là à, một xào lép cái hoa vàng một xào lép cẩm này thì bà con cũng nên à, làm hai túi vân silic một xào à, bắc bộ 360 mét vuông thì lên ứng dụng hai túi vân silic ừ, này bằng 10 cân cộng với cộng với nếu như bà con muốn bắn bón đạm thì bón thêm khoảng độ 3 cân đạm nếu những chân đất xấu thì mình có thể bón thêm một cân nữa là 4 cân đạm à, cộng với à, kali để bón đón đồng thì bà con cho khoảng từ 4 đến 5 cân kali như vậy là cho xong một xào 360 mét vuông và bón như thế thì lúa tốt vừa lúa không tốt quá và sẽ có cái năng suất cao cũng như là giảm sâu bệnh nhiều ngoài ra thì bà con có thể là trật tự nào ngoài ra bà con có thể dùng thêm cái túi 300g này dùng cái túi 300g này đây nhá để nhân thể đây thì cũng hướng dẫn cho bà con mình luôn ờ, dùng cái túi 300g này lúc mà lúa cô đồng cái thì mình dùng một túi này mình hòa với Ờ, hai với một bình với hai bình 20 lít. 40 lít, mỗi bình 20 lít. Bơm cho một xào Bắc Bộ 360 m2 thì sẽ tăng thêm được vài chục cân thóc nữa. Và nếu như bà con nào mà không bơm được thì ta có thể trộn cái túi phân này cùng với kali cùng, cùng với 4 3 đến 4 cân 3 đến 5 cân kali để bón cho lúa. Ừ, ờ, trong cái lúc mà lúa có đồng cái thì nó sẽ cho là tất cả các đồng bằng nhau. Tất cả các đồng bằng nhau, các đồng to bằng nhau thì và chỗ đồng đều thì cái tỷ lệ hạt mẩy sẽ cao và cái ờ, cái năng suất nó sẽ cao hơn còn nếu như mà mình không dùng thêm cái này thì mình sẽ giảm đi mấy chục cân tóc nhưng nếu mình mà rắc cái này vào hoặc là phun uh, phun cho lúa vào lúc có đồng cái thì lúa sẽ tăng thêm được vài chục cân tóc nữa đặc biệt đang chật đặc biệt là khi mà lúa khi mà cái vụ chiêm nó bị ái o nó, nó rét quá nó không lên được mà nó bị ờ, vàng lá nghẹt rễ nó không nó hay bị chết cây đấy chết cây chết rảnh không lên được thì bà con nên dùng cái túi phân này pha với tỷ lệ là một túi này pha với 6 bình mỗi bình 20 lít các bác phun cho ba xào bắc bộ bằng mỗi xào là hai bình thì giúp cho cây lúa nó nó bật cái cái cái cái chồi lên rất mạnh bật bật cái chồi lên rất mạnh và cây nó lên khỏe và cái dễ ra nhiều và nó không còn bị áy o nữa nó không bị vàng lá ngày dễ nữa cho nên lưu ý mà con nên dùng cái phân này để phun cho lúa lúc mà vào vụ à, chiêm mà khi mà cây lúa nó bị rét không lên được hoặc là cây mạ nó bị vàng lá nụi cây không lên được thì mình dùng cái phân này mình phun vào cho nó thì nó sẽ bật ừ, cái chồi lên rất tốt và nó đẻ ngạnh chê thì ừ, như những cây mạ mà đẻ ngạnh chê thì cái ừ, tỷ lệ sau này tỷ lệ đẻ nhánh của nó sẽ tốt đấy vậy là thông qua buổi à, hội nghị à, thảo đầu bờ này thì tôi cũng muốn hướng dẫn cho bà con về cách dùng phân silic để đạt hiệu quả cao trên à, đặc biệt là vâng. đối với à, cây lúa và chúng tôi mong rằng bà con hãy ứng dụng để có năng suất cao nhất và cuối cùng thì bà con chúng ta xin chào khán giả đi ạ chào xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ <laughs> xin chào và hẹn gặp lại xin chào xin chào xin chào